ôi cút không nhà đời nó phù what's up? rồi mình vẫn thế có sao đâu khóc chi em cho phải yeah. châu đôi khi lòng buồn yêu em thật trả lại chẳng sao Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng Tình như chiếc lá rớt rụng bên sau và vâng, các bạn đang nghe nhạc của Xuân Khỏe trên YouTube kênh Huy Trong Trắng. all. luyến lưu gì kẻ còn trắng tay em à anh không trách duyên tình của anh sẽ quá bé bả nhưng anh trách em rằng sao em không nói thật lòng sao em dặn dối với anh để làm chi để giờ đây em đã cho tôi hiểu rằng vào đường yêu trăm khổ ngàn đau em ơi khỏe trên YouTube kênh Huy Trong Trắng. dối đề làm con thuyền đổ bên tình yêu ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo ai đó dù có hững hờ ai đó dù đã ấm thơm ra đi ôm trọn niềm thương thương hoài ôi ngàn năm còn đó tình có món đâu tình đâu là tình cuối người ơi suốt đời mình nguyện câu lứa đôi thời gian âm thầm như nước về khơi lòng chót yêu người tình khó đổi thay hóa rồi có khi ta tình ấy chỉ đến một lần tâm tư thương hoài ngàn năm thương hoài một bóng hình ai tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai trăng khuyết rồi có khi đầy ngăn cách rồi cũng xuống về mây bay bay hoài ngàn năm lòng như con thuyền đổ bến tình yêu ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo ai đó dù có từng hờ ai đó dù đã ấm thầm ra đi ôm trọn niềm thương thương hoài ôi ngàn năm còn đó đã mòn mà tình có mòn đâu tình đâu là tình cuối người ơi câu lứa đôi thời gian âm thầm như nước về khơi lòng chót yêu người tình khó đổi thay hóa tham rồi có khi tàn tình ấy chỉ đến một lần tâm tư thường hoài ngàn năm hóa tham rồi có khi ta tình ấy chỉ đến một lần tâm tư thương hoài Пока. thua đòi vì một chữ tiền trời ơi nhục vinh hời dòng đó đưa như mẹ ru hồn ta điệu buồn và điệu thương sao chạnh lòng đến thế sông lam biết khi mô cho cạn như tình quê hương trong tôi sông lam biết khi mô cho cạn người ơi đục trong câu hát chạy non quên cả sao em kỷ niệm xưa xanh như biển nở ân tình cao tựa bằng non chỉ đôi bằng nhũng đùa sao người anh về gom lại thứ xưa càng nghìn trang giấy mỏng xanh màu gom cả áo lạnh mùa đông lạnh lùng xa em khỏi nhớ chuyện ngày xưa chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi 赵艾。 tình trái ngang đi tình nỡ duyên tình thì thôi anh quên anh quên chuyện xưa cho anh cho em để một những thư xưa xin trả cho em trời đã phân chia tình phải có tiền mua được hạnh phúc Đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền Mà người tôi yêu thua nào đã nguyện thề bên tôi chọn kiếp Để hôm nay tôi phải nhận ra Tôi hiếu tim người có nào đâu mua Nhưng hỡi người ơi tình yêu đau xót cho mình lỡ một lần yêu em khóc mà chỉ càng thêm đau lòng ngày nào cho nhau tiếng cười mà giờ đành cho nhau mật đắng thôi hãy quay về với người ta và các bạn đang nghe nhạc của Xuân Khỏe trên YouTube kênh Huy Trong Trạm. Đâu phải có tiền mua được hạnh phúc Đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền Mà người tôi yêu thua nào đã nguyện thề bên tôi chọn kiếp nhận ra tôi hiểu tim người có nào đâu muốn nhưng hỡi người ơi tình yêu là gì một người cho em giấy tiền còn một người cho em hạnh phúc nghĩa với tình